Kính thưa Thầy, con có một số chuyện khúc mắc mong Thầy chỉ dạy. Con đang dần cảm thấy các mối quan hệ của con ngày càng tồi đi. Con luôn cảm thấy mình không được coi trọng trong bất cứ một mối quan hệ nào. Con không hiểu tại sao có một số người khi người ta làm sai, họ vẫn được người khác tôn trọng, tín nhiệm và nhận được sự quan tâm của người khác. Còn có một đứa bạn như vậy và nhiều lúc con cảm thấy rất là cô đơn khi chơi với nó bởi nó được rất nhiều người tán dương yêu quý, tín nhiệm. Trong khi con không mắc lỗi sai, nhiều lúc con cũng luôn nghĩ tới bạn bè nhưng tại sao lại không được như vậy? Con luôn cảm thấy không được gần gũi và yêu thương nhiều như bạn của con. Con cảm thấy buồn và tuyệt vọng lắm Thầy ạ. À. Thầy có biết lý do là gì không ạ? À? Hay là do nghiệp kiếp trước trả lại cho con ạ? À? <laughs> đấy. đấy thế là bạn à, bạn này bạn gửi câu hỏi cho thầy bạn Tình An thế như vậy đại chúng nghe rõ câu hỏi chưa nào Tình An ấy, đi làm ờ, trong ờ, cơ quan đấy trong đơn vị thì thấy là à, mình không được mọi người tôn trọng không chú trọng không quan tâm đến mình nhiều trong khi đó một người bạn của mình thì ai cũng quý ai cũng quan tâm kể cả bạn ấy khi mắc lỗi thì mọi người cũng thấy rất là là là là là hỷ xả và rất hoan hỉ với bạn ấy đó vẫn tán dương yêu quý thế còn bạn này thì cứ thấy mình bị mọi người lạnh nhạt không quan tâm xem thường bạn ấy buồn mà buồn đến nỗi gần như là gọi đi tuyệt vọng luôn đấy thưa đại chúng đấy thế thì thế nào bạn ấy hỏi nghe không thế thì thứ nhất ấy, thầy xin trả lời cho bạn tịnh an đại chúng cũng nghe con người chúng ta sinh ra trong kiếp này ấy, chúng ta biết chúng ta là mang cả một cái khối nghiệp của tiền kiếp đến cái đời sống này mà thầy vẫn gọi là thân này là tổng báo tổng báo của vô lượng kiếp về trước nó báo đến cái thân này chứ cái nghiệp mà nó có hình tướng thì có thể nó hơn cả cái núi tu di thưa đại chúng hùng khiếp lắm chúng ta mang cả một cái núi nghiệp sang đến cái kiếp này và và có cái thân này ra đời ấy, thì đại chúng biết rồi có thân này thì phải có cái áo mặc cho nó cái áo này thầy gọi là cái y báo nghe thân này là chính báo và cái áo mặc cho nó là y báo y báo là cảnh giới của chúng ta là hoàn cảnh của chúng ta nghe là môi trường của chúng ta đấy gọi là y báo cho nên là thầy lấy ví dụ à, thầy là chính báo đại chúng là y báo của thầy thế đối với ví dụ một chú ở đây vào ví dụ như chú ờ, nghĩa ở đây chẳng hạn thì tất cả mọi người kể cả thầy lại là y báo của chú nghĩa ví dụ như thế đại chúng hiểu không nào tất cả những cái xung quanh mình là y báo của mình mắt mình nhìn thấy cái gì tai mình nghe được tiếng gì mũi mình ngửi mùi gì lưỡi mình nếm vị gì đấy là thuộc y báo của mình đấy đại chúng hiểu chưa nào có những người có y báo rất tốt đẹp có những người có y báo rất là tệ hại một người sinh ra làm con ăn mày ở ờ, dưới gầm cầu wow. mở mắt ra thì nhìn thấy tàu chạy xình xịch ở bên trên tai nghe thấy tiếng gầm rú của còi tàu wow. mũi thì ngửi toàn thấy những cái mùi phân tiểu ở trên người ta thải ra đấy đấy là y báo của cái người đấy Thế còn một người ta sinh ra trong cung điện làm con vua, làm công chúa, thì mắt người ta nhìn thấy cảnh trang hoàng mỹ lệ, à, tai người ta nghe thấy những âm thanh rất là tuyệt vời, toàn những cái lời khen tặng, lời những lời ừ, ngợi ca Mũi người ta thì ngửi những cái hương mà hào hạng nhất, lưỡi người ta nếm những cái vị đặc biệt nhất, thượng vị nhất. Ai chúng thấy không? Đấy, người ta có phải nghe, không có phải thấy những cái đấy đâu. Cho nên chúng ta tự kiểm y báo của mình để mình biết nghiệp quả của mình. Tất cả chúng ta đều phải lấy cái phép thử này để kiểm ngay y báo của mình, chính báo mình biết. Mà y báo đấy là hoàn toàn tùy thuộc theo chính báo. Này chúng nhớ, cái y báo là tùy thuộc vào chính báo. Vậy nhìn y báo để biết được chính báo và muốn chuyển y báo thì chúng ta phải chuyển từ chính báo. Đại chúng rõ chỗ này không? Đấy phải chuyển từ chính báo chứ không từ chứ không phải chỉ nói đến y báo đâu thầy vẫn hay lấy ví dụ con sâu gióm nó đi đến đâu người ta cũng xa lánh nó người ta cũng ghét nó người ta muốn giết nó muốn gầy nó đi phải không bây giờ một con, một con sâu gióm nó bò lổm ngổm đây là thả mọi người chạy ngay tránh ngay thế con sâu gióm nó cứ la úi giời đất ơi sao mọi người ghét tôi không chơi với tôi không thương tôi hãy cầm lấy tôi hãy gần gũi tôi à, nó cũng có thể nó la lên như vậy đấy mình không nghe tiếng nữa nhưng mà nó đâu biết rằng nó hãy cởi cái bộ lông sâu gióm đi à, nó như con tầm ấy thì người ta dám cầm nó ngay nghe không ừ. nhưng mà nó, vì cái bộ lông sâu gióm ở trên người nó đấy nó khiến lên như vậy đấy à, thế chúng ta nhớ tất cả cảnh của mình là liên quan đến mình mình là chính báo và cảnh giới mình là y báo. Rất là rõ ràng như vậy, thưa đại chúng. Chúng ta chịu khó tu tập thì dần dần y báo của mình nó sẽ chuyển từ xấu thành tốt. Chắc chắn là như vậy. Đó. Mình ở với chồng mình mà suốt ngày mình gần, mình hắt, mình cằn nhằn, mình nhăn nhó, thì một thời gian sau anh ấy tại sao lại tính lại lên cục thế rồi anh hay nói sẵn thế rồi anh hay đi uống rượu đấy à, đấy là do mình đấy dạ. thế bây giờ mình chuyển đi mình cứ mát mẻ nhẹ nhàng và khéo léo thế tự nhiên thì thấy anh rằng là anh chăm chỉ thế anh về anh nấu cơm anh giúp cho nhiều thứ à, nó chuyển đấy đây là thầy nói cái chuyện rất thật thôi chúng ta phải tu tập từ chính báo của mình chính báo mình phải chuyển nhỉ à, tại sao mắt mình toàn nhìn thấy những cái khó chịu tai mình phải nghe những lời khó ưa khó nghe là nghiệp báo của mình y báo của mình không tốt nên chúng ta phải tu tập nào đó. thế thì ở đây bạn tình an bạn thắc mắc cái điều này vì làm sao đây thế thì thầy xin dẫn trong dẫn trong kinh nghiệp báo sai biệt thế này đức phật dạy ở đây đức phật nói về một cái nghiệp quả khiến cho mình không có được mọi người yêu quý tín nhiệm Đức Phật nói là có 10 cái nghiệp khiến cho mình không được yêu quý, không được tín nhiệm, không được mọi người trọng. Đó là một ấy, là mình hay đối với chúng sinh khởi cái tâm đố kỵ. Ai hay ganh ghét đố kỵ nha, thì cũng thế sẽ khó được mọi người yêu quý, thương mến. Thứ hai là sao? Là khi thấy người khác được lợi, tâm mình sinh ra phiền não thấy ai người ta được lợi người ta được thăng tiến mình sinh phiền não buồn khổ thứ ba là khi thấy người mất lợi thì tâm mình lại sinh vui vẻ chúng ta thấy chúng ta có cái bệnh này không ừ. thấy bạn mình mà nó bị làm sao tổn thất mất mát cái mình lại vui cho nên người ta cứ hay nói là nhiều khi á, trong đến mà viếng đám ma đấy miệng thì nói chưa buồn nhưng mà trong lòng lại rất là vui nghe không có những khi là như thế đến viếng đám ma ông sếp không? chia buồn gia đình nhá nhưng mà trong lòng ông chết đi là tôi nói thật đấy là tôi cũng mừng đấy <laughs> nhiều khi thế đấy thưa đại chúng đấy. nó không phải không thật đấy rồi. tức là thấy người ta mất lợi lộc thì mình lại vui mình lại hoan hỉ thấy người ta bị tổn hại mình lại thích thú à, thích thú đấy là một trong những cái nhân để khiến cho mình sau này bị cái quả báo không được mọi người yêu quý, không được mọi người tín nhiệm, không có uy tín. Bốn ấy, là đối với người được tiếng tốt thì mình khởi tâm ganh ghét. Năm là khi thấy người mất tiếng tốt, tâm mình này rất vui vẻ. Sáu là thối lui mất tâm Bồ Đề, phá hủy hình tượng của Phật. Ấy nha, thối lui tâm Bồ Đề giống như cái bạn hỏi lúc nãy đó, sợ hồi hướng về, về Bồ Đề hết là sau này nghèo, dân vốn dồn hết vào Bồ Đề rồi, nên cho nên sa kiếp sau nghèo đấy cũng gọi là một cái dạng thối lui về bồ đề đấy, nghe không bảy là không có tâm quý kính hầu hạ cha mẹ mình và các bậc hiền thánh không có tâm yêu quý phụng sự các bậc hiền thánh cha mẹ cho đến kể cả thầy tổ mình không có cái tâm đấy đối với cha với mẹ với thầy tổ với thánh hiền ta không cung kính ta không yêu quý không có cái tâm phụng sự phụng dưỡng đó thứ tám là khuyên người tu tập những cái nghiệp uy đức nhỏ ta khuyến khích người tu tập những cái, cái việc những cái, cái nghiệp mà nó tạo lên cái, cái uy đức rất là nhỏ làm những cái việc gọi là nhỏ mọn đấy ta xui người ta chỉ bày cho người ta làm những việc rất nhỏ mọn không dám khuyến khích người ta làm những việc lớn lao những cái việc anh hùng lớn lao ví dụ thầy nói ví dụ người ta phát tâm đi xuất gia thì đến rồi thôi đừng xuất gia nữa xuất gia là khổ lắm gian khổ lắm tôi ở nhà cưới vợ cho nó sung sướng đấy cái kiểu này đấy khuyến khích người ta chỉ làm những cái việc nhỏ thế thôi xuất gia là bậc đại trường phu và anh thầy nói khuyến khích người ta làm những việc vĩ đại những việc to lớn mình khuyến khích người ta bản thân thầy thầy rất khuyến khích mọi người làm những việc lớn lao chứ không phải chỉ làm những việc nhỏ nhặt tủn mùn nghe không mình dạy con mình cũng thế thế dù đấy thầy vẫn nói dạy con mình ấy, ăn nhé mày phải nhớ đi trước nhé lội nước thì mày phải đi sau đấy là dạy con mình toàn những cái nghiệp để sau này nó hèn hạ thôi ăn thì tranh đi nhanh đi trước ăn cho nó được cái món ngon lội nước mày cứ đi sau cho tao để cho mày đỡ bị thụt hố nghe không? toàn dạy con mình thế thôi thế thì làm sao mà mà mình được hay được thưa đại chúng phải dạy con mình nó sống nó anh dũng nó bản lĩnh phải nó phải dám sông pha phải gánh vác phải hy sinh phải chịu đựng thế mới là dạy con mình lên người và chính mình dạy thế mình cũng được tốt cơ mà thưa đại chúng Đấy. rồi gì nữa chín là gây trở ngại việc tu hành những nghiệp có uy đức lớn của người mười là khi thấy người có uy đức nhỏ sinh tâm khinh chê đấy thế thì mười cái này là khiến chúng ta sinh ra đời cái y báo của chúng ta không tốt mọi người không quý kính mình mọi người không thương tưởng đến mình không muốn giúp đỡ mình không quan tâm đến mình đấy đại chúng nhé cho nên chúng ta biết rồi cái này là nhân là là quả đấy chúng ta phải gắng tu thôi nghe không? gắng tu thôi chuyển tất cả những cái nhân xấu này đi đó thế cho bạn tình an thì nghe kinh phật dạy rồi thì bây giờ bạn bắt đầu ứng dụng để tu tập và tu tập nó sẽ chuyển dần dần chứ không phải hôm nay tu cái ngày mai được mọi người đến yêu quý ngay và mừng bắt tay mình hớn hở nó không phải đâu nó phải dần dần à, phải dần dần nhớ là tu tập là quá trình dần dần bắt đầu từ ngày mai bắt đầu biết chia sẻ với mọi người thấy mọi người được bằng khen hoan hỉ vỗ tay chúc mừng thật chứ không phải chúc mừng giả nghe không? thấy mọi người được lợi hoan hỉ không khởi tâm canh ghét tí nào đó, đó vân vân tất cả những cái tu tập đấy nó đều sẽ giúp cho chúng ta để được được những cái uy tín được mọi người mến thương nhé ai đại chúng nhất trí với thầy cái này không phải dạ. tu đấy à, có một bạn facebook à, có nick là hạnh nhàn gửi câu hỏi như thế này con kính bạch sư phụ con là phật tử còn sơ cơ chưa có nhiều hiểu biết con xin sư phụ giải đáp cho con một điều này ạ à con có nghe một đạo hữu nói, khi làm được việc thiện, nếu có bao nhiêu công đức, chúng ta cũng đem hồi hướng hết về quả vị vô thượng Bồ Đề, chính đẳng chính giác, mà không hồi hướng cho mình được giàu sang, được xinh đẹp, được hạnh phúc, được công danh sự nghiệp, vân vân thì trong những kiếp sau mình cũng sẽ không có phước báu về những điều đó. Từ khi nghe được như vậy thì có lúc con cũng sợ sợ, không dám hồi hướng công đức về quả vị vô thượng Bồ Đề. Con thấy thật hổ thẹn vì tâm Bồ Đề của mình còn non nớt quá. Con xin Sư Phụ chỉ dạy cho con để con được thêm tinh tấn ạ. À. Con xin chiên công đức của Sư Phụ. <laughs> Rồi, đại chúng rõ câu hỏi chưa? Bạn hạnh nhàn, đúng là bạn này muốn nhàn. <laughs> hạnh nhàn. Bạn hỏi rằng là À, chúng ta được biết là khi tu tập, nhất là ở chùa chúng ta, có à, phát nguyện Bồ Đề, phát tâm Bồ Đề. À, tất cả tăng ni Phật tử ai cũng phát tâm Bồ Đề hết á. Thế thì bạn ấy cũng phát tâm Bồ Đề, rồi à, làm được các cái việc công đức, việc thiện à, lành ấy, bác cũng hồi hướng phước báu đến quả vị vô thượng Bồ Đề. Thế bỗng một hôm bạn gặp một người bạn nói rằng nếu mà cậu mà cứ hồi hướng hết về quả vị vô thượng Bồ Đề á, là kiếp sau nhiều khi cậu cậu nghèo đấy vào hết bồ đề rồi cho nên là có khi cậu khổ đấy cậu không có công danh sự nghiệp gì đâu cậu nghèo cậu khổ nghe không chẳng được xinh đẹp chẳng được giàu sang thì bao nhiêu giống như là vốn dấn ờ, dồn hết vào bồ đề rồi <laughs> vào bồ đề nghe không? thì bạn ấy lo nghe thế bạn chả hiểu thế nào cả ừ, thấy cũng có lý đấy bạn không biết thế nào chứ bạn sợ bạn viết thư về hỏi hỏi sư phụ xem là cái này là thế nào có nên tiếp tục hồi hướng về vô thượng bồ đề nữa hay là hồi hướng cho kiếp sau con giàu một tí con đẹp tí nghe không ừ. yeah, thì bây giờ thì thầy xin trả lời thế này trả lời cho bạn hạnh nhàn và đại chúng cùng nghe trước hết ý, phải nhận định rằng á, chúng ta biết cái pháp hồi hướng hồi hướng cũng giống như chúng ta gửi tới á, nghe không? Đấy, trong nhà phật chúng ta có cái pháp hồi hướng khi chúng ta làm được các cái thiện sự thiện nghiệp gì đó thì sinh ra phước báu phước báu ấy chúng ta có thể hồi hướng tới cái sự việc gì đó tới một cái mục đích gì đó tới người nào đó nghe không? và chúng ta nhớ là chỉ hồi hướng được được thiện pháp thôi chứ còn làm việc ác không hồi hướng được cái này trong kinh mi tiên chúng ta đã học rồi nghe không chứ không thì chúng ta bảo chúng ta à, hồi hướng à, với cái tâm nguyện ác này con à, hôm nay con làm được việc à, công đức này con hồi hướng để cho cô bồ của chồng con cô chóng chết thế thì không được <laughs> không hồi hướng kiểu ấy được hồi hướng là chỉ hồi hướng được với thiền pháp với thiền tâm thì mới hồi hướng được thì chúng ta nhớ và pháp hồi hướng là cái pháp trong nhà phật à, chư phật à, các vị thánh chúng ngày xưa khi thụ nhận sự cúng dường của ai thì các ngài cũng đều hồi hướng chúc phúc lành cho tất cả à, chúng ta nhớ đấy như là ngài xá lợi phất ấy, sau khi mà thọ của ông Puna ông cúng dường đó, cái phần ăn trưa của ông xong là ngài chú nguyện hồi hướng cho ông là tất cả cái ruộng cày của ông biến thành vàng hết đất biến thành vàng hết nên thấy đặc biệt không đấy những cái vị thánh mà phúc họ lớn lên như vậy nó trổ quả ngay trong hiện kiếp luôn đấy do công đức các ngài và các ngài hồi hướng cho thế chúng ta biết rồi nghe không? hồi hướng là một một pháp chân thật trong phật giáo chúng ta chúng ta đều có quyền hồi hướng được hết đấy thế ở đây á, thì bạn à, hạnh nhàn bạn hỏi rằng là bây giờ con thì nghe thầy nghe chùa dạy chúng con hồi hướng vô thượng bồ đề hồi hướng về vô thượng bồ đề nghĩa là gì hồi hướng để để cầu sau này mình thành tựu quả vị vô thượng bồ đề thành phật đấy vô thượng bồ đề tức là thành phật con hồi hướng tất cả những công đức những thiện lành này của con đến cái sự để thành phật gọi là giống như cái mục tiêu của mình nhắm tới cái mục tiêu làm cái gì cũng vì cái việc đấy Nghe cũng giống như người ở trong tù á họ bị tù bây giờ họ chỉ mong mong họ làm được cái gì để họ thoát được ngục thoát được tù thôi Nghe Đấy, có những cái thầy có đọc những câu chuyện mà các chiến sĩ ngày xưa tìm cách thoát ngục đấy họ tìm mọi cách phải không? ví dụ thế ví dụ họ có cái thìa để ăn cơm đấy không biết làm sao để họ cưa được cái thanh sắt ở cửa sổ họ đi tiểu họ lấy nước tiểu họ tưới vào cái thanh sắt ấy họ lấy cái thìa họ kỳ cỏ kỳ cỏ và về sau cái cái chân song sắt thì nó mòn nó đứt được để người ta bẻ người ta vượt ngục đấy thì đấy cũng là một cái giống như mình hồi hướng vậy đấy thưa đại chúng tức là tất cả mọi cái tâm trí của ta hướng về cái việc đó mọi việc làm của chúng ta đều hướng tới cái mục đích đó nó cũng có nghĩa giống như hồi hướng vậy đấy thưa đại chúng cái hồi hướng chúng ta cũng nghĩa giống như vậy Thế thì ở đây người đệ tử Phật ấy làm tất cả mọi việc nên hồi hướng về vô thượng Bồ đề, tức là hướng tới thành tựu quả vị vô thượng Bồ đề. Đây là quả vị tối thượng nhất, cao nhất, quý nhất. Thành Phật là một việc không phải đơn giản thưa đại chúng. Chúng ta biết Đức Phật chúng ta đã tu ba A tăng kỳ kiếp mới thành Phật. Mà đại chúng biết một cái đại kiếp ấy, nó là bao nhiêu? Nó là con số 10 lũy thừa, cái mũ của nó 140, sau con số 10 là 140 con số không nữa. Đấy là một đại kiếp đấy, để chúng ta biết nó là bao nhiêu, bao nhiêu năm. Mà Ngài tu là ba A Tăng kỳ kiếp, khủng khiếp lắm, không phải đơn giản. Thành tiêu được quả vị Phật là tối thượng, mà thành tiêu quả vị Phật là thành tiêu tất cả mọi cái phúc lạc ở trần gian này những cái mưu cầu mà chân chính tốt đẹp nhất chân thiện mỹ gì nhất cũng là quả vị Phật hết, thưa đại chúng. Phúc lạc nhất cũng là quả vị Phật. Giàu sang cao quý nhất cũng là quả vị Phật. Không có cái gì bằng được Phật hết. Ấy. Đấy, cho nên ấy, Thái tử Tất Đạt Đa của chúng ta mới bao nhiêu kiếp khổ hạnh, tu hành chỉ vì hồi hướng đến quả vị vô thượng Bồ Đề đấy. Phải vâng. Bồ Tát Địa Tạng cũng thế rồi, tất tất tất cả các vị đều phải hồi hướng đến cái đấy. Nhà. Cho nên quả vị vô thượng Bồ Đề là quả vị cao quý nhất của tất cả chúng sinh. Thế thì ở đây bạn này bạn ấy lo, bạn sợ là bây giờ hồi hướng quả vị vô thượng bồ đề thì bao nhiêu dấn vốn là vào đây hết. Thì kiếp sau không có gì, cái nghèo, khổ, túng, thiếu, không? không công danh gì, không sự nghiệp. <laughs> Tức là bạn này bạn vẫn còn muốn muốn hưởng thụ cái gì đó. Cái đấy cũng không phải là xấu đâu. Thế nhưng mà bạn ấy không hiểu, nghe không? Thầy chỉ lấy ví dụ này để đại chúng liên hệ này là ví dụ có một à, cháu bé nó đi làm thuê vào vâng, nó đi nó rửa bát cho một cái cái nhà hàng à. thế là ông chủ nhà hàng mới hỏi thế cháu làm thuê này để cháu kiếm tiền để làm gì cháu bảo cháu kiếm tiền để cháu uh, đi nhậu với này cháu đi uh, chơi game cháu đi uh, đánh bài mới đi chơi số đề Đấy, làm chỉ để kiếm tiền để đi nhậu, để đi chơi game, mới đánh số đề Đấy. Đấy. Thế thì chắc chắn là ông chủ ông sẽ suy nghĩ không được hay về cái cháu bé này đâu. Nghe không? Thế nhưng nếu cũng có một cháu bé đi làm như thế, cũng rửa bát thuê. Thế ông chủ hỏi thế, cháu làm thuê này để làm gì? À, cháu đi làm thuê, cháu kiếm tiền về để cho mẹ cháu chữa bệnh. Mẹ cháu đang bị bệnh rất nặng hay là cháu làm thuê cháu kiếm tiền để cháu có tiền cháu trả học phí cháu đi học nghe không đấy thế thì chắc chắn ông chủ ông thấy như thế ông sẽ suy nghĩ khác và đại chúng biết là hai con người này cũng là hai cháu bé hai việc làm với hai mục đích khác nhau việc làm thì giống nhau nhưng mục đích khác nhau chắc chắn cái ứng xử của mọi người với hai cháu cũng sẽ khác nhau cái cháu thứ nhất thì chắc chắn mọi người không thương mà không giúp đâu nó, nó đi làm kiếm tiền thì nó lại đi ăn đi chơi đi nhậu rồi khi trộm cướp cờ bạc số đề còn các cháu thứ hai này đấy mẹ đang ốm nhà nó có hiếu đi làm lấy tiền để nuôi mẹ chữa bệnh cho mẹ hay nó đi làm lấy tiền để nó đi nó có tiền đi đóng học phí để nó học thì có khi ông chủ ông lại cho thêm tiền à, mọi người đến ăn ở đấy có khi thấy cháu thế lại còn cho thêm tiền thương cháu giúp cháu thì chúng ta thấy hai cái mục đích nó khác nhau và hai cái nhân quả nó khác nhau không khác nhau thì cũng vậy lấy cái này để ứng vào cái chuyện là chúng ta ờ, tu học chúng ta làm các công đức việc thiện nếu chúng ta chỉ nhắm nhắm hồi hướng kiếp sau cho con giàu lên một tí cho con đẹp tí cho con sang tí nào cái đấy rất là nhỏ cái đấy ờ, nếu mà phật thánh mà nhìn thấy chúng ta thấy các ngài cũng buồn cười lắm đấy cười mà cười thương á, thương xót chúng ta dài quá Nghe không? giống như là ông chủ ông mà <laughs> thấy thằng bé đi làm để kiếm tiền để đi chơi số đề mới là để nhậu giải quá không biết thế còn nếu mà chúng ta biết hồi hướng về vô thượng bồ đề thì chắc chắn là chư phật đấy và thánh chúng rất là hoan hỷ nói gọi là hoan hỷ chứ thực sự là hợp với tâm của các ngài vì các ngài đều mong muốn chúng ta phát tâm bồ đề thành tựu quả vị phật để dứt khỏi luân hồi sinh tử đạt được an lạc như các ngài cơ. Tức là chúng ta phát tâm Bồ Đề là chúng ta đồng chí đồng nguyện với chư Phật. Mà chúng ta biết rồi đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, cái đồng chí đồng nguyện ấy chúng ta sẽ được cộng hưởng từ lực của chư Phật, của chư Bồ Tát. Chắc chắn là như vậy. Nhưng còn chúng ta chỉ chỉ mong để làm thì kiếm chút, để kiếp sau sung sướng hơn, ăn chơi được nhiều hơn. Thì các ngài mà chán lắm, mấy cái cậu, mấy cô này chán lắm. Kiếp sau ăn chơi rồi lại đọa thôi thế này các ngài không hoan hỉ chúng ta như thế đâu cho nên vừa nãy chúng ta học đấy mà cõi trời còn không muốn chúng ta không muốn sinh lên không cầu sinh lên cõi trời ông trụ ở cõi trời cơ mà nghe không đó đấy nhá thế là ở đây thầy muốn nói là cái mục đích chúng ta khác nhau thì cái quả chúng ta sẽ khác nhau cái sự hộ trì của chúng ta cũng sẽ khác nhau trong việc hồi hướng này thế và chúng ta biết hồi hướng đến quả vị vô thượng bồ đề là tối thượng nhất đương nhiên chúng ta biết khi chúng ta làm các công đức các thiền sự chúng ta hồi hướng đến quả vị vô thượng Bồ Đề, chúng ta vẫn được hưởng đầy đủ nó. tại chúng biết sao không? Một người để mà thành được tỷ phú thì sao? Có phải bỗng dưng bảo tôi hôm nay tôi muốn thành tỷ phú là tôi thành được tỷ phú ngay đâu. Mà trước khi họ thành tỷ phú họ cũng phải là gì rồi? Là triệu phú rồi. Có phải không? Trước khi là triệu phú thì tôi cũng phải là thiên phú rồi. Đúng không? thiên phú ở đây không phải là trời phú <laughs> mà là, là mà thiên phú đây là giàu à, bạc nghìn rồi đó như vậy ấy, cái sự tiến lên nó là một quá trình tuần tự à, chứ cũng không phải giống như chúng ta gọi là trúng sổ số độc đắc một cái là từ người này thành tỷ phú ngay đâu à, đời nó thường là tuần tự như vậy cho nên để khi chúng ta tiến được đến quả vị vô thượng bồ đề thì chúng ta đã trải qua đầy đủ tất cả các cái quả vị khác chúng ta cũng thế phải không? Ừ. chúng ta cũng sẽ phải làm chuyển luân thánh vương không? rồi làm vương tôn công tử trước đó rất rất nhiều kiếp rồi rồi chúng ta còn sinh thiên nữa rồi chúng ta mới thành tựu quả vị vô thượng bồ đề giống như bồ tát hộ minh đấy trước khi thành phật kiếp này ngài là bồ tát ở trên cõi trời đâu xuất đấy còn trước đó nữa ngài toàn là vua làm là chuyển luân thánh vương làm là trời đế thích rất rất nhiều nghe không? Thế đấy Ngài cũng hồi hướng đến vô thượng Bồ Đề đấy. Đại chúng hiểu chỗ này không? Cho nên chúng ta cứ dũng cảm mà hồi hướng đến vô thượng Bồ Đề mà chắc chắn ấy, cái vô thượng Bồ Đề nó sẽ dẫn chúng ta đi lên, cứ đi từ thấp lên cao, từ khổ đến sướng, đủ hết. Đừng lo là kiếp sau là là con khổ vì con hồi hướng vô thượng Bồ Đề nhé. Chúng ta cứ mạnh dạn hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Rồi, thôi hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé.